Đây là một con cá biển rất ngon. Đầu bếp này đang cẩn thận mổ nó ra, thì bỗng nhiên sững lại, móc một đồng bạc kỳ lạ từ trong người con cá ra. Lúng túng không biết làm thế nào. May mà, vị khách trước mặt cho rằng nó sẽ đem lại may mắn, lập tức bỏ ra số tiền lớn mua lại nó, định dùng nó để làm một chuyện. Ngày anh ấy cầu hôn bạn gái, cô ấy thấy chiếc hộp nhỏ liền kích động vô cùng. Mở ra xem, sắc mặt cô ấy lập tức tái mét. Em muốn thoát khỏi nó, anh hiểu không? Cô ấy tức giận bỏ vào nhà vệ sinh. Chuyện kỳ dị đã xảy ra, một ông già kỳ lạ đến nhà hàng, rút súng ra, phục vụ chúng đạn ngã xuống sàn. Tiếp theo là người đàn ông, ông già lục lọi trên xác người đàn ông một hồi, xem ra ông ta cũng đến đây vì đồng bạc. Cô gái trốn trong góc sợ hãi không dám phát ra tiếng động, cô ấy nhìn về phía chiếc hộp. Ông già nhìn theo ánh mắt của cô gái, cũng phát hiện ra, lúc ông ta đứng dậy, bảo vệ nhà hàng cuối cùng cũng đến, liên tiếp nổ súng vào ông già. Hửm, ông già lại không hề bị thương. Không những thế, ông ta còn đánh lại bảo vệ. Bục bục bục, Bảo vệ bị đánh cho máu chảy không ngừng. Trong lúc lơ mơ, bảo vệ giật đứt sợi dây chuyền của ông già. Kỳ lạ là, ông già lập tức ngã xuống, cứ thế mà chết. Anh ta nhìn kỹ, thấy mặt dây chuyền cũng là một đồng bạc. Vậy rốt cuộc những đồng bạc này đến từ đâu mà lại kỳ dị như vậy? Tương truyền, những đồng bạc này là của Chúa Giêsu. Juda đã phản bội Chúa để lấy những đồng bạc, nhưng hắn ta không ngờ rằng sau khi Chúa Giêsu bị treo lên cây thánh giá đã sống lại, Juda hổ thẹn nên đã treo cổ tự sát. 30 đồng bạc đó cũng trở thành vật ô uế, lưu lạc trên thế giới, mà mỗi một đồng bạc xuất hiện đều dự báo thế giới sắp xảy ra tai họa. Thị trấn đã xảy ra chuyện kỳ lạ, bỏ mẹ sinh ra con người. Cô gái chưa thoát khỏi ám ảnh về cái chết của bạn trai, cũng là bác sĩ thú y duy nhất trong thị trấn. Đến đây để đỡ đẻ, cuối cùng cứu đỡ ra, khiến mọi người đều kinh ngạc, đó là con người. Thị trưởng biết được tin, trong thôn xuất hiện tai tiếng như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của mình. Thế là cảnh cáo mọi người ngăn tin tức lại, không được ghi hình, không được đăng lên mạng nhưng phải tìm người nuôi đứa bé. Thế là, họ họ tìm đến một cha xứ trong làng. Người dâu Georgia sồm xoàm này, trông không giống cha xứ ra mở cửa. Nghe mọi người nói xong, ông ấy lập tức vạch trần, bò làm sao mà đẻ ra người được chứ? Rõ ràng là có người nhét đứa bé vào bụng của bò, mà người này chính là trên ngốc tóc xù. Trong thị trấn, chưa thấy tên cướp nào kiêu ngạo như ông ta, lại có thể một mình đi vào ngân hàng. Chỉ cần ông ta nhìn thấy ai, là bắn người đó, bảo vệ ở phía sau bắn liên tiếp vào người ông ta. Nhưng ông ta lại không làm sao, quay đầu giết lại. Ông ta đến chỗ két bảo hiểm trong ngân hàng, lắp đặt bom rồi kích nổ. Khi mở két ra, lại không hề hứng thú với số tiền trong đó. Đến khi ông ta tìm thấy chiếc đồng hồ, mới cười thầm. Ông ta ra ngoài sảnh, bốn người liên tiếp bắn súng vào, nhưng ông ta vẫn không có cảm giác gì. Bình thản bước qua bốn người, khi ra ngoài ông ta lên một chiếc xe, ngồi im như một cái máy. Người đàn ông bên cạnh giật sợi dây chuyền của ông ta, ông ta lập tức tắt thở. Tiếp đó, người đàn ông gỡ tay của ông già ra, lấy chiếc đồng hồ, mặt trong chiếc đồng hồ này là một đồng bạc. Buổi tối đồng bạc này xuất hiện, thị trấn đã đã xảy ra chuyện con bò sinh ra người. Sau khi cha xứ vạch trần sự việc, mọi người đã chĩa mũi nhọn lên người tên ngốc tóc xoăn. Nhưng đúng lúc đó, tên ngốc đã trộm đứa bé đi, đứng trên mái nhà, muốn cùng chết với đứa bé. Mọi người hết lòng khuyên nhủ, nhưng tên ngốc vẫn không nghe. Nó là một tai họa. Đến khi cô gái leo lên, nói chuyện một hồi, tên ngốc mới giao đứa bé ra. Còn hắn ta, sau khi để lại một lời nhắn, nhìn tôi đi, cha xứ, xá tội cho ông liền nhún người nhảy xuống chết rồi khi cô gái dọn dẹp hiện trường cô ấy phát hiện ở chỗ đứa bé lại có một đồng bạc lẽ nào đúng như tên ngốc nói đứa bé là tai họa của thế giới mấy ngày sau cô gái nhận được lời mời đến thăm gia đình nhận nuôi đứa bé mới vào bà mẹ nuôi ấy còn niềm nở nhưng khi cô gái nói có có thể bà ấy sẽ không cần nuôi đứa bé nữa sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi đúng lúc đó đứa bé đi ra cô gái sững sờ đứa bé trông giống như người ngoài hành tinh nhìn thật đáng sợ kinh khủng hơn nữa là nó còn ôm lấy mẹ nuôi, trông vô cùng thân thiết, còn mẹ nuôi thì cười một cách đáng sợ. Cô gái vô cùng sợ hãi, vội vã rời khỏi đó. Nhưng cô ấy đi được bao lâu? Bà mẹ nuôi giống như bị chúng ta, bởi vì ông chồng không nhìn nổi nữa nói hai câu, bà ấy liền lấy kim ra, đâm chết người chồng. Tiếp theo xay tim gan ông ấy ra làm bánh, mang lên cho đứa bé. Ban đêm cô gái không ngủ được, cô ấy gọi thị trưởng ra, bảo ông ấy lấy lại đứa bé, mang đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Nhưng khi họ đến nhà người nhận nuôi, Hai người sững sờ tại chỗ, hai người đập vỡ cửa kính, vào trong xem, thấy dây gai răng đầy như mạng nhện, thật kỳ dị. Hai người vào giữa căn nhà, hình như bên trong treo ngược cái gì đó. Người đàn ông vạch ra xem, thì ra là con người. Hai người sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Họ lên lầu tìm bà mẹ nuôi, muốn đưa đứa bé về. Không ngờ bà mẹ rất bình tĩnh. Đứa trẻ là con tôi, không ai được đưa nó đi. Nói xong, bà ta lấy kéo đâm vào vai người đàn ông, rồi đạp ngã cô gái. Khi bà mẹ nuôi sắp giết chết hai người, Mấy người cùng cha xứ đã đến nơi. Ông ấy vừa nhìn đã biết bà mẹ nuôi bị đứa bé mê hoặc. Lúc này, bà mẹ nuôi bỗng nhiên kích động, liên tiếp đập lên người cha xứ. Thì ra, rất lâu về trước, cha xứ cũng từng vì đồng bạc mà giết hại bạn bè của mình. Những người khác lập tức nổ súng, bà mẹ nuôi mới ngã xuống sàn. Sau đó, họ đưa bà mẹ nuôi và người đàn ông lên xe cứu thương. Nhưng lúc này, bà mẹ nuôi bỗng nhiên ngồi dậy, mà ấy thất thần ngồi bên cạnh, lấy búp bê ở trong người ra, giống như đang tâm sự với nó. Một cách dễ dàng, bà mẹ nuôi ở trong xe, lại cười một cách quỷ dị. Tạm biệt nhé, con trai tới cứu tôi rồi. Rất nhanh, bà mẹ đã rời khỏi đó. Bà ấy đến tìm cha xứ, muốn lấy đồng bạc đi. Cha xứ không đưa. Tình thế cấp bách, ông ấy cho đạn vào nước thánh, sau đó lắp lại, đổ súng. Bà mẹ nuôi mới ngã gục xuống sàn. Trong khi đó, quái vật tám chân đã tìm đến chỗ cô gái. Nó nhe răng nanh ra, cô gái thấy mình sắp bị nuốt chửng. May mà, người đàn ông trên xe cứu hộ đã gọi đến, nói bà mẹ nuôi dùng búp bê vải để điều khiển quái vật cô gái lập tức xé búp bê ra. Lập tức, quái vật kêu gào thảm thiết, nhảy xuống dưới giếng. Chỉ còn lại cô gái đang không ngừng run rẩy. Đến đây, chuyện kỳ dị trong thị trấn mới giải quyết xong. Còn về đồng bạc bí ẩn, chỉ cần một đồng đã có sức mạnh đáng sợ như vậy. Chúng ta tưởng tượng xem, nếu như có người thu thập được cả 30 đồng, vậy kết cục sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đây là bộ phim 30 Coins của Tây Ban Nha được công chiếu vào năm nay, kết hợp giữa thần thoại và kinh dị, khiến bộ phim vừa chiếu đã gây tiếng vang. Trên Douban có bình luận thế này: tiết tấu nhanh, hồi hộp ly kỳ hấp dẫn. Đây chính là điều phim kinh dị cần có.